Xin chào các bạn Thì à, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chút kiến thức nhỏ nhoi Phải là, là một chút kiến thức rất là nhỏ nhoi nha các bạn Tuy là nó sẽ không giúp được cho người này nhưng mà nó cũng có thể nó giúp được cho một người ờ, một số người khác chẳng hạn Thì à, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là về cái à, cái dầu mỡ Cái dầu mỡ mình khi mà mình nấu nướng đó các bạn thì nó sẽ dư ra chẳng hạn như ừ. ờ, cái này dầu này thì nó hết hạn rồi thì cũng bỏ đi và chúng ta sẽ đổ vào cống còn cái này ờ, cái dầu với lại cái mỡ cá rồi các thứ đồ thì khi mà mình ờ, mình nấu nướng xong các bạn thì những cái thứ đó nó còn dư thì mình sẽ đem đổ xuống cống mà nếu đổ xuống cống đổ đi xuống labo cống nó chảy xuống cống thì à, nếu mà nó gặp lạnh á, thì nó sẽ đông lại giống như chai mỡ này nè các bạn đây là cái chai mỡ nha các bạn nó lạnh cái nó co lại à, đây là cái chai mỡ thì cái dầu mỡ nó khi mà nó xuống nước xuống cống đó, nó gặp lạnh thì nó sẽ đông lại và nó dễ gây tắc nghẽn cái cống nhà mình đó các bạn thì à, mình lấy những cái thứ này mình gom lại như mỗi mỗi mỗi lần sử dụng á, thì mình sẽ à, như chẳng hạn như đổ bỏ xuống cống thì à, mình sẽ gom lại mình đổ vào một cái chai nhỏ để cất đó để dành để làm một vài thứ khác nữa nó vừa bảo vệ được môi trường mà nó vừa bảo vệ được cái cống của chúng ta nó đỡ tắc nghẽn nha các bạn mỗi lần tắc nghẽn thì thông cống mệt lắm á thì à, đây mình sẽ làm thử cái chỗ dầu mỡ này cho các bạn xem ở đây khi cái nguồn mỡ mà nguồn dầu dầu mỡ mà mình chiên khô rồi nó còn dư và không thể làm gì được làm cái món khác thì nó nghe cái mùi khô kỳ lắm vậy không thể làm gì được bây chúng ta sẽ chế vào cái chai cất đó mỗi lần như vậy sẽ còn ít thành nhiều thì cái dầu chiên khô mình mới đổ ra cái chai cho các bạn xem nè nó thì cái giờ cái này làm được cái gì các bạn nghĩ không thấy không có biết cái làm cái gì hết đem đi đổ cống thì mình sẽ à, chỉ các bạn một làm một thứ các bạn kiếm cho mình mấy cái hủ yến này cái hủ yến này hầu như là kiếm rất là dễ rất là dễ hủ yến này hầu như ở đâu cũng có thì các bạn à, lấy cái nắp nè các bạn khoan bốn lỗ hay khoan một lỗ cũng được thì à, chúng ta sẽ lấy cái sợi dây à, sợi dây tim cái sợi dây bằng vải nha các bạn sợi dây bằng vải chứ đừng có lấy sợi dây, dây mà có cô tông chúng ta sẽ làm một cái tim đèn chủ yếu để đốt thôi các bạn Đây. khi mà nhà các bạn cúp điện thì à, thời giờ thì người ta xài à, điện bình với lại xài à, điện năng lượng mặt trời không à nhưng mà các bạn làm cái này để mà bỏ ngoài à, sân cho nó cháy cho nó sáng ở nhà cũng được hoặc là chúng ta sẽ làm cho lớn ra làm to ra thì chúng ta có thể đốt lại tận dụng lại làm đốt lò lại cũng được nha các bạn thì các bạn làm sẽ làm à, nhiều hũ như vậy đốt sẽ được nhiều và để lâu lâu đốt lần nó đỡ tốn kém lắm các bạn khi nó nóng nó cháy lên rồi nó cháy ghê lắm cái như dầu dầu diesel nha các bạn một ly này chúng ta đốt nửa ngày trời mới hết đây các bạn cứ như vậy thì nó đốt uh, suốt ngày luôn cứ hết rồi chúng ta sẽ châm cái này chúng ta bỏ ngoài sân là nó sáng nguyên cái sân các bạn khi mà cúp điện á hoặc là chúng ta sẽ làm nhiều cái như vậy à, làm để à, đun nước chẳng hạn hay gì đó thì các bạn dùng để làm bất cứ cái gì cũng được thì à, cái này nó nó cháy như dầu nha các bạn tại cái này nó chưa mình làm chưa nó chưa thấm lên nó thấm lên nó cháy suốt luôn à. Rồi thì à, video kết thúc tại đây. À, mong các bạn à, tận dụng những cái thứ này để mà giảm ô nhiễm nhiễm môi trường và nhờ đỡ ngạt cống nữa các bạn và có lợi cho chúng ta nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy like cho mình nha các bạn. Có những bạn trẻ lớn lên không biết cái cây đàn dầu là như thế nào thì mình xin nói là đây cũng là một cây đàn dầu nha các bạn. Nó đây cũng là một cây đàn dầu nhưng mà này xài dầu ăn chứ không phải là dầu diesel nha các bạn dầu hôi nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi